đang Đăng xin ờ, chào bạn Sau đây đang Đăng xin ờ, giới thiệu các bạn cần ờ, dòng Hending Hải Đăng mới nhập về đang phân phối hai dòng sản phẩm 6m3 và 4m50 dòng là thống lý chiến đây, đây là Hải Đăng đang cầm trên tay cái cần handing bên ngoài này các bạn đây đây ờ, về phần bên ngoài ending chiều dài gần 6 m ba. đây là vỏ à, và tiếp à, đến phần bên trong Đấy. À, cần này đang phối ba màu đây bên vỏ bên ngoài còn phần bên ngoài các bạn bạn đang có sót phần bên ngoài phần bên ngoài của thân cần Đấy, màu xanh màu cam và màu bạc sát Đấy, mời các bạn quan sát qua phần à, nóng chính Đấy, phần à, gốc Đấy, đôn đây chụp bịt đầu gần in uh, chữ handing này đây khuyên cái vòng uh, kim loại in uh, chữ handing để chống dập Đấy. Đây, 6m3 các bạn nhé cái này um, khá nhẹ các bạn 6m3 nhẹ Hải đang uh, bỏ cái bịt này ra cân uh, trực tiếp các bạn xem Đây các bạn 239 gram Đấy. đường kính quả ờ, đốt gốc này là 21 các bạn nhé đây. ghi sẵn luôn này số 21 đây là mã vạch của nhà sản xuất Đấy. tem Đấy, tem cảnh báo của nhà sản xuất à, cái này dòng carbon nó truyền điện thì các bạn là câu ờ, các bạn có giữ khoảng cách à, với đường dây điện nha các bạn nhé điện cao thế đặc biệt điện cao thế truyền điện khá nhanh Đấy. tiếp đến à, sẽ tháo chi tiết từng nóng một cho giới thiệu đối với các bạn à, trước tiên là đây nóng thứ hai từ dưới lên đấy các bạn đều có mã quả nóng hết các bạn nhé đây mã của nóng mã số của nóng này đây, mã số nóng ấy G06 đây đấy G05 đấy. G04 này đấy. G03 Hải đang à, đọc tắt mình chỉ cần hai à, ba số cuối là mình đã, đã biết rồi J02 Đấy, 1 đây là, Cần này là 6 đốt Chiều dài 6 mét 3 Đây trong ờ, Nó là một mũi đen hết các bạn Rút ra các bạn rút ra câu rất nhẹ Thống lý chiến các bạn nhé Nên gọi thống lý chiến độ cứng ờ, tương đương tầm 5H đây cái số này để các bạn à, mắc dây bảo hiểm có thể rút ra thu vào được nó không để cố định mà cái này nó chắc hơn những cái vòng à, vòng móc quả cần Đấy, các bạn đây chiều dài thu gọn đo cho bạn ra đây chiều dài thu gọn chiều dài thu gọn là một mét bốn đo đường kính ngọn à, quả dòng này các bạn nhé đây đầu alo đây các bạn đây gọi đầu alo đầu alo à, xoay 360 độ đấy các bạn nhìn xoay đấy. đang xoay các bạn đấy xoay này các bạn này về tay nó chống xoắn tốt Đấy. Dòng xoắn khá tốt Đâu đường kính các bạn một ly hai các bạn đấy đường kính đốt ngọn một ly hai đấy là gần à, sáu mét đây là 4m50 các bạn 4m50 thì nhẹ hơn độ cứng nó tương đương và đường kính quả nóng đốt gốc này là 15 phi 15 các bạn về cơ bản thì nó giống nhau hết chiều dài thì nó khác thôi Đấy, cân nặng cân à, cái trọng lượng của cân à, là 4m50 cho bạn à, xem đợi tí nhé cân nó nhảy đây rồi cân nó nhảy rồi bạn 149 gram lại đang à, chưa tháo đầu bịt ở bên trên các bạn bạn câu thì bạn tháo ra thì đương nhiên nó sẽ nhẹ hơn đây bạn đây, cái đầu bịt đây đều có sự handling hết bạn tháo ra cho bạn xem là trọng lượng quả không bịt là 130 gram khá nhẹ các bạn rút ra câu nhẹ lắm cảm thấy à, nếu không có chống cần các bạn câu ờ, nó đỡ mỏi đường kính ngọn thì nó cũng giống nhau các bạn ờ, đây đầu của nó đây các bạn Đấy, vừa rồi đang ờ, chưa rút cái đầu ra cho bạn xem đây đầu của từng nóng được phối màu cam phối màu cam để cải đi cho có độ đẹp Đấy. cam đen đường kính ngọn này cũng hai ly các bạn nhé đây gọi là cần à, handing Đấy. cross carbon filter rồi đang phát à, sinh cho giới thiệu các bạn cần uh, ending thông lý chiến hiện hải đăng hải, hải đăng đang phân phối hai size ờ, bốn 4 m 50 và 6 m 3 Hải đăng uh, xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Ram Fishing